Sao mà ông sung sức như vậy à, Tính ra từ nãy giờ tôi với ông chọi bóng tuyết 30 phút rồi mà chưa phân thắng bại nữa Tại sao ông ông khỏe vậy tôi mệt rồi đó nha à, dạ, dạ. <laughs> Ông biết tại sao tôi chơi hoài mà không mệt đúng không Hả à, tại sao vậy Bởi vì lúc nào tôi cũng nạp năng lượng vô mất Một nguồn năng lượng không thể thiếu của các thành viên trong hành tinh vô mất Thôi thôi ông suốt ngày cứ vô mod vô mod hoài à, tôi nghe riết rồi tôi chán luôn á trời Thôi bây giờ tôi mệt quá từ nãy giờ chơi nhiều rồi Thôi bây giờ bọn mình kiếm cái quán ăn nữa vô đâu mình ngồi ăn đi vô mốt đi chứ tôi à tôi tôi đuối lắm mày đó ờ, ờ cũng được á giờ tôi cũng cần quán ăn nào vô đúng sữa vô mốt nè ok ok thôi chắc hôm nay mình qua bên quán của của Kairon mình ngồi đi ha mà không biết Kairon có nhà không ta trời ơi trời đi đi vô đây vô đây tôi à tôi à tôi đói bụng lắm luôn á sáng giờ chơi nhiều mệt quá ơi vô đây đây ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi đi ngồi đi à, ủa Kairon đâu Ủa? ta ủa không ơi sao tự nhiên mình đi có hai người mình phải ngồi bàn hai chứ mình ngồi bàn bốn có nó có bị uh... thôi cãi đi cãi đi quán vắng tanh nè trời cây ron bán đồ ăn ới hay mồ rồi làm gì có ai vô ờ. quán ăn đâu trời mình đúng hộ mình được quyền đòi ờ. hỏi mà ừ bọn mình vô ủng hộ là may vậy đó ở đó mà đòi hỏi gì nữa ok rồi thôi à, cây ron đây cho một tí đồ ăn nha ồ trời ơi hôm Ủa. nay quán cây ron là có mì gói nè với lại gà quay luôn trời ngon nha ngon nha thôi vô món đi chúng ta chuẩn bị ăn thôi chứ tôi đói bụng lắm rồi đó Ê, ok ăn ăn khoan dừng khoảng dừng hai giây ông có quên cái điều gì không Hả? ủa quên gì trời tính ra đói bụng thì ăn thôi chứ quên gì trời trước khi ăn ông phải đạp năng lượng vô bóp đã nè trong hộp sữa nè ai trời ơi đúng là bạn tốt tôi có gì cũng chia sẻ hết rồi anh em mình cũng ly cái nào cũng nè vô cũng dạ. <laughs> uống nào dạ, dạ, à, một cảm giác thật vô mơ ai trời ơi đã quá vô mó rồi thôi rồi ăn đi ăn đi đi ăn đi ăn ăn rồi mì gói này cay nấu hơi nó hơi mặn nha mà thôi không sao ăn mình ăn mình ăn ờ, mình gì ta mình ăn thiếu mà à, không đòi hỏi được có sao hình như là nấu nấu nấu hai nồi khác nhau gì cái cái cái tô của tôi thì nó ăn tôi lại à? ủa gì kỳ vậy tô mặn tô chua kỳ vậy ơi nhưng mà khoan vô mốt tính ra từ cái hôm bữa mà ông cho tôi cái hộp sữa mà uống vô biến thành siêu nhân á mà ông ông cho tôi á tính ra là nó có ít ghê luôn nha mấy ngày nay nè tôi à đi xung quanh đây tôi giúp đỡ được quá trời người luôn giúp ít được biết bao nhiêu là người Đây, à, bữa nào á ông chỉ á tôi thêm gọi là mấy cái chiêu thức gì đó mới chẳng hạn như là ông cho tôi biến thành à, robot à, siêu to khổng lồ hay là gì đó xịn xịn xíu nha á <laughs> Trời tôi chỉ cho ông cái chiêu bay ra khỏi vũ trụ cũng được nữa Trời ghê vậy ghê vậy ơi Đã quá ta Thôi ăn đi ăn tiếp ăn tiếp đi Ê mà khoan từ Sao mà hồi sáng giờ tôi để ý cái làng Hero Team của bọn mình nó vắng quanh vậy ta không thấy có một ai đi qua đi lại Hả? Noel mà sao mọi người không ra ngoài đi đi đi chơi nhỉ? Suốt ngày ở trong nhà kiểu này là không được rồi à, Đúng rồi hay là bây giờ mình qua bên uh, gọi là nhà Sammy rủ Sammy đi chơi ta Ừ hợp lý hợp lý Ok Trời ơi cái mùa Noel lạnh giá như thế này mà có bạn gái dẫn đi chơi Noel thì quá vui luôn bạn ơi hay Chứ cái mùa Noel á vô mod mà không có bạn gái dẫn đi chơi á chắc là à, Noel lạnh lẽo lắm ha trời ơi mấy các bạn FA tội nghiệp Đúng rồi, rồi. Cho nhiều bạn không có người yêu Ủa tôi đâu có hiểu đâu à, ừ ha mình mới vừa chạm vô nỗi đau của vô mốt các bạn ơi <laughs> thôi thôi vô mốt đừng buồn ông vẫn còn có tôi ở đây mà tôi vẫn sẽ ở bên cạnh ông dù là gọi là ông uh, cô đơn đến cỡ nào vẫn có tôi yên tâm <laughs> ok rồi yeah. thôi, <laughs> thôi đùa đó mình đi chơi tí nữa mình cứ chọc chọc ờ. mấy mấy cái bạn fan vậy mấy bạn fan dislike video là chết tôi luôn á ok thôi không ai quá dài rồi à, cái gì à! trời ơi là trời cái gì mà cái gì mà nhà Sammy tự nhiên không xuất hiện nguyên cái hố gọi là to khổng lồ ở đây gì mà cái cái nhà cũng biến mất tiêu luôn ở vô mốt ủa có chuyện gì xảy ra vậy ông biết vô mốt ồ tôi nghĩ rồi phong ơi hả hình như nhà của sam bị quái vật nuốt rồi hả cái gì quái vật trời từ trước giờ ở trong làng heo tim làm gì có chuyện mà có con quái vật nào mà nó siêu to khổng lồ nói mà nó nuốt nguyên cái ngôi nhà rồi nó ăn luôn cái cái cái mảnh đất luôn vậy gì mà tạo cái hố đen vũ trụ siêu to khổng lồ vậy tại vì phi thuyền của tôi là phi thuyền ngoài hành tinh nên là nó sẽ dẫn dụ những con quái vật ngoài hành tinh vào đây hả gì mà nghe ghê vậy ông nội ủa nhưng mà khoan nếu như mà như như vậy thì Sammy hiện tại là đang bị bắt phải không? Đúng rồi, chúng ta phải đi cứu Sammy mới được Ờ à, trời, không có được đâu Hồi nãy á, tôi mới vừa nhảy xuống nó nói thử tôi bị té xuống á, tôi chết queo luôn à Không có xuống nó được, đâu vô, đâu vô, vô mod đi Ờ nhưng mà quen, vậy là Sammy của tôi bị bắt rồi hả? Trời không được, không được đâu vô mod, tìm cách cứu Sammy của tôi đi Trời ơi Ông yên tâm, hồi nãy ông nhảy xuống không được á là bởi vì ông chưa nạp năng lượng vô để ông hơi biến anh siêu anh hùng á. Bây giờ, ôi nào. Hả? uống uống nữa hả trời ông uh, tính dạ, ra dạ. là tính ra là ngày nào ông cũng cho tôi uống sữa đấy chắc tôi mập như heo luôn á em nói à, mà ông sao sữa này tốt mà ok rồi uống nha nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm à, một cảm giác thật dạ, vô mọt siêu nhân biến hình ha bùng chiêu <laughs> ha ha ha ha siêu nhân vô mod phong cận ti đẹp trai với thành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh đã quay trở lại rồi đây mấy bạn ơi Xoay. ok vô mod bây giờ tôi biết hình siêu nhân rồi nè vậy là bây giờ mình nhảy xuống dưới đó là không bị gì đúng không vô mod đúng rồi ông còn chơi đó xuống Ê, gì vậy? sao đánh tôi vậy no khoan ơi tôi không bị gì thiệt nè ơi tôi đang bay xuống này vô mod ok đi thôi Woo. let's go wow ủa ủa ủa khoan ủa ủa có chuyện gì xảy ra vậy ủa khoan vô mod Tính ra là hồi nãy tôi với ông nhảy từ bên nhà Sammy có cái hố Mình nhảy xuống dưới đó xong tiền sao tiền một mình lại rơi xuống trước Gamin House vậy Ủa chuyện gì xảy ra vậy Ủa, Không ơi tôi biết rồi Hả Ông nhìn vô Gaming House kìa ông thấy gì không Ui, cái gì mà trong Gaming House toàn à, mấy con sư tử à, Không con này không phải sư tử con này là con cọp trời Ở đâu ra mấy con con quái vật ở trong à, Gaming House của mình vậy Ok vậy thôi tôi biết rồi thì ra cái hố này là kết nối với thế giới song song của Hà làng Hero Team Nó mô phỏng cái làng thôi chứ nàng phải làng À vậy đây là thế giới song song của làng Hero Team sao ui, Vậy có nghĩa là Hiện tại bây giờ nó đưa bọn mình đến đây Có khi nào Sammy đang bị nhốt trong Gaming House không ta Ê vô mất. Có khi nào Sammy bị nhốt ở đây không Tôi đâu biết đâu Bây giờ bây giờ mình phải vô coi thử mình mới biết chứ Trời ơi nhưng mà nhưng mà bây giờ tôi không có vũ khí gì hết trơn rồi à. Ông cho tôi mượn lại cái cây cái thanh kiếm vô mod lần trước đi để tôi có vũ khí tôi chiến đấu chứ bây giờ không có vũ khí Ông hẹt luôn À. Giờ có đồ nào ở trên người ông à, không phải đồ um, ông sinh của tôi không? À, tính ra tôi là người bình thường à, tất cả đồ từ giáp đến cánh đến nón đến sữa ông đều là đồ ông tặng tôi mà chứ tôi làm gì có gì. à, <laughs> à, à, chờ tôi xếp tôi đây kiếm nha. À ok nhanh lên nhanh lên Trời ơi tôi phải giải cứu Sammy của tôi nữa Trời ơi chết rồi bạn ơi Thời luôn á sao tự nhiên không hiểu sao từ ngày gặp ông Robot Cái trong làng này tùm lum thứ chuyện xảy ra Nhưng mà cũng may là có Robot cho mình bộ giáp siêu nhân Chứ không thôi là không thôi là cái cái cái làng này toan luôn á bạn ơi Ủa đâu kiếm đâu Ôi trời đây đây đây đưa tôi cái kiếm đây Nhanh lên kiếm sửa Robot Không hồi nãy không hồi nãy ông chọi tiếc tôi tôi giỏi à Cái gì cái gì Cái gì, mà giỏi đó ông nội Robot này mong manh dễ dở vậy Hỏi cho tôi mượn đi đừng giỏi nữa Trời mượn đi mượn đi mọi người tôi già ông ờ, hứa với tôi là mua cho tôi một lốc siêu dầu mát tôi mới đưa cho rồi rồi ok tôi mua trong nguyên một cái siêu thị à, sữa à, vô à. mát luôn ok được chưa đây đây mọi người ok, okay. Dạ. À, cái con quái vật này bọn bay dám bắt bắt xả với tao hả hả gì uống sữa đi bạn uống hoài <laughs> thôi kệ thôi kệ dù gì ổng cũng là vô Yomot nữa bạn cho nên là ổng bắt mình uống sữa nhiều thì cũng là chuyện bình thường ok uống tiếp nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm à. ui ôi Tôi thấy máu Cái máu của tôi nó tăng lên kìa Yomot Ok hợp lý rồi đó Ok Tiến lên nào Yomot Ra Rồi ở đâu là mấy con ôi, cái con này đánh lại mình nha Yomot nha cẩn thận nha một con nè mày mày mày ê Yomot ông ông ông không có kiếm hả ông muốn kiếm hả ông lấy kiếm đi hai con okay. tôi tôi chỉ cần cầm tay không thôi là tôi chơi được rồi ờ à, giờ mod ông có thể nào cho tôi xin thêm hộp sữa nữa không tôi hết máu rồi cho tôi xin nhiều nhiều sữa vô xíu để tôi uống vô tôi hồi máu nữa ôi cảm ơn robot yeah. nhiều quá nhiều tôi quá tôi uống sữa hồi máu luôn ok rồi <laughs> uống sữa hồi máu nha bạn ok à, nhầm, nhầm, nhầm, ok rồi ở robot ông lấy thêm một cây kiếm ông đánh phụ tôi đi chứ uh, một cây kiếm của tôi không đủ để chiến đấu với mấy con này đâu mấy con này khỏe quá rồi ok có vũ khí rồi đúng không robot chuẩn bị tiến lên dạ. mày mày mày, mày. Dạ. mỗi người một con quýnh đi mày mày mày mày mày đúng vậy mày hả mày rồi rồi tôi với đưa đó nè con này luôn mày mày mày mày mày hả mày ok <laughs> tụi bay không sai cái sai là tụi bay đi bằng bốn chân mà thôi à ok giết được hết bọn nó rồi rồi mình mình đi kiếm sammy vô mới đi sammy ơi sammy đâu rồi ủa khoan từ ủa sao không thấy xanh đây đó vậy quá trời vàng luôn nè không trong đây quá trời vàng luôn nè ờ, giờ mà ông còn quan tâm đến vàng nữa trời nhưng mà nhiều vàng thiệt à, có nên vô lấy à, bỏ đi bỏ đi à, chúng ta cần phải giải cứu sammy chứ không phải lúc này là lúc chúng ta để ý đến mấy cục vàng các bạn ơi không được được à, vậy chắc là sammy trên lầu ở vô mất vô đi vô vô thang máy vô thang máy vô thang máy vô thang máy vô vô vô vô vô vô vô let's go let's go let's go let's go tôi không biết là sammy đang ở lầu mấy ta trời ơi là trời sammy của em nội tính ra mình lên lầu hai là mới thấy hang bộ luôn á à, thì mình đi thang máy luôn đi cho nó ờ, cho nó đỡ mỏi chân ok đi ôi cái gì ôi, cái gì mà ở trong nhà của Mr. Dịch có mấy con cua siêu to khổng lồ vậy bạn Trời ơi mấy con này mà làm thịt bọn nó lên làm một nồi lẩu là ăn hơi bị ngon luôn nha Mày mày mày, mày. Đem tiếng rồi Ngọc ơi, đem tiếng rồi mấy con này bị bị bị sát thương bởi tiếng à tiến lên nào vô boss ơi Ôi trời ơi, ê, ê. vô vô vô vô boss tôi nói ông nghe nè Ông có biết ở trên Sài Gòn á nó có cái gì ta cái món gì bánh canh cua 300k không biết không Trời ơi, bánh canh cua 300 k thích ăn món lắm. Ừ, bây giờ mấy mấy con cua này mình đem đi mình bán mình làm được bánh canh cua 3 triệu, 300 triệu luôn. <laughs> Trời, mấy con này to vậy bánh... sợ. Tô, tô bánh canh cua khổng lồ hả không? Đúng rồi. Bánh canh cua khổng lồ ơi, ơi nhưng mà khoan, từ từ, bây giờ bọn mình giết hết mấy con cua rồi mình phải đi kiếm Sammy chứ. Ủa ông bị gì vậy? Ông bị gì? Cua đã giết hết đâu? Ủa, ủa trời có con cua tàn hình luôn hả? Gì mà ghê vậy? Ơi, ơi, đi hết rồi, đi hết rồi, đi hết rồi. Tôi xem coi. Ủa Sammy cái trong phòng này không vậy? Trời ơi Sammy ơi Sammy đâu rồi Đi, đi ra ngoài ban công Ê, không Hả không ơi gì? Tôi nhìn cái mô tiếp này quen lắm Thông ơi Hả? Hình như là mình phải đánh quái trong từng tầng Để có thể tiến đến được cái tầng mà có Sammy á <coughs> Ủa vậy hả Vậy là bọn mình phải đánh từng tầng từng tầng luôn hả Cái gì mà mệt dữ vậy Đúng okay. rồi Thôi được rồi, rồi đi đi đi Tôi là tôi là, ờ, gọi là ừ, quýnh bao nhiêu quái vật cũng được Nhưng mà tôi phải giải cứu Sammy Ok vô đây vô vô vô thang máy vô boss đi thang máy vô thang máy tôi lên tới nơi rồi ông còn chưa lên tới à Ủa, thôi ông đi bộ tôi đi thang máy chỗ nhanh ok à, ok lên lên <laughs> hello vô okay. rồi tiếp theo nhà tôi à! ở cái gì trời cái gì mà trời cái này là con trăng luôn rồi chứ phải con rắn vô boss tươi nó to gì ghê luôn á rắn luôn nè trời ơi tôi là tôi hơi bị sợ mấy con này luôn á vô boss trời ơi ok từ để con nó ở đây nó cuốn mình nha nó cuốn mình nha nó bò nè nó bò nè ơi nó cắn gần chết tôi vô boss đi à! ai Thôi tôi quay ờ, lại, tôi quay lại đây Rồi, ông phải uống cái sữa dưa mốt vô Ông không uống sữa dưa mốt, ông không có đánh được đâu Ok, ok, được, được, để tôi đó Mày, mày hả, rắn chuông này rắn chuông Ơi Ủa, ê, bây giờ bây giờ hai đứa mình đoàn kết lại nhau đi Bọn mình gọi là hai đứa quýnh một con Đó, cho nó đoàn kết, ok Mày, mày, mày, mày rồi Hay lắm không ơi, hay lắm không ơi Ê, quýnh nó, quýnh nó, quýnh tôi kìa Để tôi uống sữa đã Đây, tôi quýnh nó rồi Ok, ok, ok, ok Mày, mày hả, này Mày, mày, ui, nó cắn Mày, mày Quýt đâu quýt đâu Hay quá hay quá Đã đâu ờ, còn một con ngoài đây nào ông nội Quýt đâu quýt đâu Mày ơi Phong ơi mày, Hình như là càng lên tầng cao mấy con đẻo càng mạnh thấy gì Phong Ừ đúng rồi Càng mạnh mà càng đông nữa nha Từ nãy thấy mà nó đông quá trời đông luôn á Ok đi đi tiếp đi tiếp Tầng này là không có Sammy nè Đi tiếp tiếp Có chuyện gì không hết Sao ông la làng không xong vậy Có chuyện gì Ơ à, ông kìa Hả cái gì Ui Ôi cái gì mà phòng của Camui có mấy con quái vật gì nhìn nhìn thấy ghê vậy cái con này là người cây hả trời ơi cái gì ghê vậy ôi ơi vậy là mình mình mình mình mình mình phải chém mà nó hay vô vô mất đây trời ơi mấy con này ơi không ơi mấy con này hiền lắm mấy con này không đánh mình Ờ, tôi nghĩ là không phải nó không đánh mình đâu vô mốt mà là nó đang bị dính cái đầu ở trên cái bức tường kìa nó bị kẹt cái đầu rồi nó không quýnh mình được thôi Ê, mày mày mày hả mày ok rồi ờ, quýnh hết chưa quýnh hết chưa hết chưa hết chưa hết chưa hết chưa hết chưa hết chưa đi vòng vòng đi vòng vòng ơi ok hình như hết này sao á ok khoan từ tôi nghĩ rằng chúng ta nên kiểm tra từng phòng vô mốt ơi chứ không thôi lỡ sammy bị nhốt trong mấy cái phòng này rồi sao từ, từ đúng xem. rồi nó hay chơi cú lừa lắm là mình phải đúng tìm rồi. kỹ tìm kỹ rồi ở đây trong đây là không có rồi đó trời ơi phòng phòng ca mui đẹp quá ha trời đúng là phòng của con gái đẹp ơi đẹp luôn ok rồi không có rồi con gái thơm á đi đi đi đi ok tầng tiếp theo mình. tầng tiếp theo là nhà là phòng của ai ta mình đang ở tầng 4 đúng không tầng 4 là tầng ca mui nè tầng tiếp theo là tầng 5 là tầng của mèo simi ok tôi đi vô tôi đi một hàng máy cho nhanh <laughs> okay. căng cái nhà phòng tầng này căng nhà phòng tầng này căng á à. à cái gì căng cái gì căng nhìn kìa thôi cái gì quái vật tuyết hả trời ơi đúng luôn tính ra tôi nhớ là trong minecraft là chỉ có người sắt thôi bây giờ là có cả người tuyết luôn kìa ờ, không cái này là người băng cái này là người băng nha đúng hết cẩn thận ok ok để tôi phụ ông mày, mày, mày nhớ uống sữa vô boss cho nha nhầm, nhầm, nhầm, nhầm, nhầm. ok rồi tôi tăng máu lại rồi ui, ui, mày nè ok ấy ha bọn nó quýnh tôi đâu quá vô boss ấy bọn nó đông quá ok còn con nào không tụi trong nè nè còn một con trong trong bên trong nhà tắm nè mày hả mày ok Ôi. Ờ, ok ok ok rồi sao ơi có trong tủ không Đấy, tào lao ai trốn trong tủ không nội ok thôi quýnh từ nãy giờ mệt rồi thôi mình tắm suối nước nóng xíu vô mất ờ tắm nóng uống sữa quên, là hợp lý à quên quên quên mình đang trên đường giải cứu sammy mà tự nhiên đi tắm là sao không được được nhầm nhầm đi đi đi đi tiếp đi tiếp ok cô đây cô đây cô đây cô tuần tiếp theo tuần ngoài vậy tuần tiếp theo tuần ngoài vậy ờ, khoan từ nhưng mà nhưng mà khoan từ tôi kiếm coi trong trong trong phòng này có vũ khí hay gì để mình có thể dùng được không ờ à, có gì ta có cái rương nè có gì không ui có thịt nè đồ ăn nè thôi mà không sao tôi có sữa này tôi không cần thịt nữa đây tôi đặt mấy hộp quà noel đem tôi đem về ui trời ơi! ui khoai nào phong ơi hả sao mình thấy từng của dịch là con cua ừ rồi sao nữa từng của ông là con trăng ừ từng của mui là người cây từng của jimmy là con người tuyết Ông vậy có thấy thì... là nó có cái mối liên quan đến với các thành viên của Hero Team không? Ừ đúng rồi Ủa, Vậy là cũng hợp lý ha Tính ra mèo Simmy á Cái linh vật của bả là gấu tuyết Là sống ở ngoài tuyết nè Thì là có mấy con người băng Vậy tầng tiếp theo sẽ là con gì đây ta à. Từ từ để mình để mình đoán thử xem nha Giờ tôi ông rồi đây đoán đoán thử đi à, Tầng tiếp theo sẽ là tầng của Kairon Đó màu là màu đỏ nè Ông đoán là tầng Kairon là có, có, có con gì con ác quỷ ác quỷ hả tôi thì tôi không nghĩ là ác quỷ đâu tại vì ờ, màu của cây đó ờ ừ, đúng màu, màu đỏ màu red <laughs> thôi, thôi kệ mình cứ lên đi mình biết ok vô à, tầng tiếp theo tầng 6 đó ok lên nào let's go ok để xem coi nó là con gì đây Ê, trời. Ủa, trời liên quan luôn Ủa sao đâu liên quan luôn không nó không liên quan gì hết ta tính ra phòng của Kairon phải là ác quỷ chứ tại sao phòng của Kairon lại có mấy con cá sấu vậy à tôi biết rồi thì ra đó giờ Kairon lừa chúng ta Kairon không phải linh vật là con con sóc Kairon lừa con cá sấu ơi trời ơi hàng gì nhìn cái mỏ nó nhọn y hệt Kairon luôn mày mày mày mày, mày. ui mấy con cá sấu này khỏe vô mất à, ờ, nạp năng lượng vô ok mày mày ui trời ơi ui ui ui ui, ui nhìn đánh không hương không á trời ơi mấy con này nó mấy con này nó khỏe ghê ghê luôn á vô boss cắn tôi nè à tôi gần chết rồi tôi gần chết nó dài không nó tám xa lắm á cẩn thận không ơi trời ơi may mà có có có, có sữa vô mốt đó thôi là từ nãy là tôi chết mấy lần rồi tại tôi hết máu á mày mày, thôi ok rồi xong rồi được rồi rồi sam ơi sam ơi ơi ơi ơi sam ơi cái gì cho đây còn con cho đây còn con cho đây con con ok để tôi ui ui vô boss con này đúng là ác quỷ nè vô boss ơi trời ơi con này mới đúng là ác quỷ nè lên của, của cây non trời ơi đúng là cây non ác quỷ ok rồi rồi xong rồi dưới rồi ok rồi đến tầng tiếp theo nào trời ơi tầng của cây non gì đâu mà có hai con luôn ghê thiệt ok rồi tầng tiếp theo tầng của sammy ui trời ừ, tầng sammy nó có thể là sammy ở trên tầng số 7 đây á ừ đúng rồi tại vì đây là phòng của sammy mà ôi nhưng mà ông đón coi phòng sammy là sẽ có quái vật là con gì cá mập cá mập hả ờ tôi tôi cũng nghĩ vậy á thôi mình cứ lên thử đi vô đây vô đây ôi sao ông không ừ. đi hang máy mà ông cứ đi hang bộ vậy vô mất ấy đây tôi đang định vô luôn bật cầu thang máy lên rồi gì kỳ vậy à ok không đi bộ đi ủa Ủa trời lại tiếp tục là mấy mấy mấy con cua nữa vô boss đây À tôi hiểu rồi vậy là ai mà có linh vật là mấy con quái có mấy con dưới biển là nó sẽ có con cua Ủa mà khoan hồi nãy là tôi cũng là linh vật của tôi cũng là cá heo mà sao phòng của tôi lại có con rắn Ông biết sao không? Tại vì ông hay lương lẹo á nên người ta đưa rắn vô đi chứng tỏ ông lương á. Ôi trời ơi. Tính ra con đó là con rắn lương đâu đáng lẽ phải cho con con lương vô chứ ok tào lao ok kệ giết mà nó đi mình làm một nồi lẩu uh, lẩu cua luôn mày mày mày mày ui rồi mấy con này mấy con này tôi không có sợ nha tại vì tôi thích tôi thích ăn thịt cua lắm chừng nào mà con gặp gặp con con gì đó à, con cóc thì tôi mới sợ chứ mấy con cua tôi không sợ tí nào ấy ok rồi ăn tiếp hết rồi không ơi hết rồi hết rồi hết rồi ok đi kiểm tra đi vô mất nhiều khi sammy đang gọi là núp ở trong nhà đây là phòng của sammy mà từ từ rồi sammy trong phòng ngủ không có nè để vô phòng bếp coi sammy ơi bà có núp trong tủ lạnh không vậy tôi không có luôn sao ấy sammy ơi bà có gì toilet không trời ơi trời sammy bà đang ở đâu rồi ơi mấy em heo mấy em heo ơi mấy em có biết sammy đang ở đâu không vậy à, trời nó không biết luôn nhìn mặt nó ngu quá ok hả gì tôi nghe tiếng heo kêu ok vô vô vô hết ok tầng heo mới trả lời ông á ui tầng này hình như là tầng của ông siro thì phải ok đi vô đi vô ôi khoan từ vô mất ông đoán coi tầng của siro sẽ là con gì tầng của siro hả tôi mạnh dạng đón đó là con chó sói con chó sói hả ok rồi vô xem thử con gì ơi đúng thiệt à ơi đúng thiệt nè à. ôi nhưng mà sao nhìn nó hiền quá ta hình như nó không quýnh mình vô mất đi Ê. Con này con mưa bãi nó quên, nó bay nó quên. Nó quên mạnh là nó không ơi. Trời ơi, đúng là vô mod chuyên gia đi chập chó. Ok, thôi cậy luôn, quýnh luôn. Rồi, tại vì mấy con này tôi nghĩ không phải là chó bình thường đâu, chó này chắc chắn là chó quái vật rồi tại bọn nó siêu to khổng lồ mà. Ở trời. Mấy con này không phải là bình thường. Mưa. Con này đâu phải con mưa đâu, con mưa dễ thương hơn, con mưa bé tí tẹo đáng yêu lắm. Còn mấy con này siêu to khổng lồ vậy là không phải rồi. Nó đi. Hay quá vô mod. Ok rồi. Hay, nhà của Siro tôi nghĩ là phải là con lương mới đúng chứ, tại sao lại là con con con chó sói ta? Kỳ thật. Ok, Vô tôi lấy không có rồi nè Phong ơi, tôi lấy không có rồi à Trời ơi, ê, vô hết, vô hết Ông vô đây em coi nè, phòng của Sido có tấm ảnh ngày xưa bọn tôi chụp ảnh chung nhau nè trời ơi dạ. <laughs> Thôi kệ đi, mệt quá Bây giờ mình đi kiếm kiếm Sammy chứ đâu phải là thời gian để mình à, gọi là Thời thời thời gian của mình gọi là đi à, xem ảnh đâu Trời trời, chết rồi, Sammy ơi, bà đang ở đâu vậy Ủa tầng này tầng cuối cùng cho ta Hình như là còn một tầng nữa đúng không à... Còn một tầng nữa Tầng trên đây tầng của Mimi nè À tầng Mimi hả Ok để tôi lên Ok tầng tiếp theo tầng của Mimi là tầng số 9 đúng không Lên nào Tầng Mimi là con gì đây Ê, ê, à, tầng Mimi hả? Tôi nghĩ rằng à, Mimi là màu hồng là, là thường sẽ rất là dịu dàng Tôi nghĩ sẽ là con à, con thỏ chẳng hạn Ừ quái vật thỏ tôi nghi vậy á Dung á Ông vô coi ơi Vô coi ơi cái gì Ủa cái con À con này là con sâu bọ nè Trời ơi con này nó, nó, nó chuyên gia nó, nó, nó ăn nó ăn đá nè trời trời ok từ từ ui đó mày mày, mày ui tôi gần chết rồi ấy da đâu quá đâu quá sửa dụng quá đâu à, nạp năng lượng vô mày mày hả mày ok rồi đi tiếp đi tiếp uh, đông nha đông nha trời ơi đông nha ok ui trời mày mày hả mày mày hả đâu mày gì đó tôi mà nghĩ sao không hay ơi còn con à từ để tôi uống sữa đã à ok đâu, đâu, đâu. mày mày á mày ơi ok rồi giết hết rồi à, khoan từ nãy giờ giết hết giết hết 8 tầng luôn mà sao tôi không thấy Sammy đó chị ủa kỳ vậy còn tầng thượng mà còn tầng thượng mà ông nói gì vậy ủa đúng rồi còn tầng thượng nữa Sammy chắc chắn ở trên tầng thượng phải lên trên đó thôi Sammy ơi tôi tới đây à, không ơi tôi đang ở trên thang máy ông trên nóc thang máy bắn thang máy xuống ông hương thịnh bắn thang máy xuống tôi tôi đang trên nóc thang máy tôi bị kẹt rồi ông rảnh của ông leo lên nóc lên trên nóc của thang máy làm gì ông nội ok, okay. tôi tôi tôi lên rồi tôi lên rồi tôi lên rồi ok rồi lên à bông ơi bông dạ. ơi cái gì vậy ông vô coi thử đi coi tôi đảm bảo không thấy ghê trời ơi từ nãy đến giờ tôi đã chiến đấu với quá nhiều quái vật rồi tôi còn sợ con gì nữa để tôi vô xem ông vô coi thử đi à ủa con này con này rốt cuộc nó là con heo hay con dạ anh chị thôi về vô mất đây, về về về về về về về về về về thôi mình bấm xuống tầng một mình về vô mất đi ấy tôi nghĩ là hôm nay chắc mình giải cứu sammy như đây là đủ rồi vô mất nha rồi tôi thấy là tôi nghĩ là giờ mình về được rồi đó ok thôi chắc về đi về đi tôi thấy con này nó hơi nó hơi đáng sợ ơi nhưng mà vô mất đây tôi nghĩ lại rồi chúng ta gọi là những siêu anh hùng mà làm sao chúng ta có thể bỏ mặt sammy được tôi phải lên nó giải cứu sammy dù con quái vật có đáng sợ cỡ nào tôi cũng phải cứu sammy hey, nó chỉ là một nó chỉ là một con nhện có cái đầu của con heo thôi chứ nó đâu phải là con con cóc đâu tôi tôi sợ cấp đúng tôi, vậy tôi sợ nó không có gì đáng sợ cả nên là ông vô đi tôi đứng ngoài đây vô gì ờ, tính ra đồng đội anh em tốt quá ha anh em tốt ghê ha ok <laughs> cái con heo này Ê, nhưng mà tôi nhìn nó tôi vẫn thấy thấy hơi sợ sợ rén rén sao không <laughs> sao không mình lao mà mình nhắm mắt mình che em nhắm mắt ê đừng đừng đừng từ từ bình tĩnh trời ơi à, đánh tôi từ từ bình tĩnh ông nội Trời ơi nó to như thế ông nhào vô ông quýnh đó là sai rồi Để tôi Ủa trời Ủa Ông bị đập luôn hả vô mít Nó đánh xuyên tường ông ơi <laughs> Ông chết queo luôn Trời ơi à trời Ờ trời ừ. tôi đã nói rồi con này nó khỏe lắm Không có thể nào mà quýnh ờ, vâng, Quýnh nó dễ dàng vậy đâu vâng ơi tôi nè Ôi trời Sammy <laughs> Sammy Sammy yên tâm nè có tôi ở đây rồi tôi sẽ giải cứu bà bà yên tâm có phong ở đây ừ, bình tĩnh á nó mạnh lắm luôn á nó bắt tôi một phát vào đây luôn á ông tưởng thật nó bắt ông vào đây á yên tâm đi mấy con này tôi ờ, tôi ờ, cũng ờ, hơi sợ nhưng mà thôi không sao vì sammy tôi sẽ chiến đấu với nó ở vô bot nó khinh thường tôi kìa chu đích vô mặt tôi kìa vô bot ủa sợ đâu chơi đó ơi ơi vô bot đây tôi nghĩ rằng là ông cần phải cho tôi gọi là nâng cấp sức mạnh cho tôi lên chứ tôi nghĩ rằng là tôi chưa đủ để đánh nó đâu vô bot ông có cách có hộp sữa siêu cấp không cho tôi xin hộp sữa siêu cấp đi để tôi nâng cấp sức mạnh lên hộp sữa siêu cấp hả có luôn có luôn ông muốn chơi hộp sữa siêu cấp đúng không đúng đây, rồi sữa siêu cấp cuộc phong cận ok đây hộp sữa siêu cấp phát sáng uống hộp sữa này vô thì mình sẽ tăng sức mạnh nhiều hơn nữa và mình sẽ lên level các bạn ơi còn quái vật hãy xem tới đây à, một cảm giác thật vô mơ yeah. yeah vô bếp tính ra ông cho tôi uống sữa tôi thấy nó có khác gì đâu ông nhìn lại đi ông bự hơn kìa bự cản luôn Ủa? ừ đúng rồi ha hình như là tôi cảm giác cơ thể của tôi nó cao to sáu múi hơn hay sao vô bot ơi ồ hợp lý hợp lý ở được đây, ở nhưng mà mình vẫn bé hơn nó vô bot ừ, có có được không sao chơi được sức mạnh mà chơi được lao vào yeah. ok ông tiến lên trước đi tôi đứng sau tôi cổ vũ cổ lên vô mất cổ lên vô mất à quên quên quên để tôi để tôi mày mày mày mày mày quýnh à ôi chết lại, ôi sao nhìn bự mà yếu vậy ủa sao nó bự mà sao nó yếu ta à không chắc là do bọn mình biến to lên cho nên là cơ thể bọn mình to theo cây kiếm nó cũng to theo cho nên là quýnh nó đam cao ấy rồi mất trời ơi vậy là vậy là mình tiêu gì được con boss luôn rồi đó trời nó là dễ vậy ta ok đi vô vô cứu cứu cứu cứu cứu cứu sammy trời ôi ôi ôi trời trời trời này thì ngựa ngựa nè đây thì ngựa ngựa nè đặt mà lóc đặt từ từ thôi đặt mà lóc đặt từ từ thôi còn mày đặt ngựa ngựa đặt nhanh nhanh làm gì cho té thấy chưa đây đây đây. Tôi kẹt rồi. Thôi ông ra, ông đi ra cho khác, ông ra cho khác để tôi tôi chăm trời. Đi ra đi ra. Tôi bị kẹt, tôi bị kẹt, tôi bị kẹt. Cứu cứu. Này okay, okay, cho ngựa ngựa nè, leo lên leo xuống. Trời. Ok. Cứu cứu cứu. Ok, sắp sắp ra ngoài đây sắp. Trời ơi. Ôi. Ôi sợ quá, cảm ơn Phong nha trời ơi trời, ơi. không luôn á <laughs> may quá trời tôi cứ tưởng là bà gọi là bà bà bà bị bắt đi luôn rồi chứ cũng may là là có người ta có vô robot ở đây vô robot cho tôi gọi là biến hình siêu cho nên tôi mới cứu được bà đó wow trời ơi cảm ơn robot nhiều nha rồi may quá à không sao hết không sao hết Ê, sao kỳ vậy sao điên bà cảm ơn vô robot thì bà khóc mà bà quay qua phong thì bà cười vậy gì vậy trời trời bộ tôi mà tôi phải cười chứ trời ơi trời ok bạn ơi vậy là coi như hôm nay mình đã cùng với Mr. Robot bọn mình đã chiến đấu vượt qua gọi là quá nhiều ải quá vật để có thể giải cứu được Sammy với bạn ơi thật sự rồi là hôm nay rồi chiến đấu hơi bị mệt luôn á nhưng mà cũng may là có vô mod không thôi á mình là người bình thường không biết mình có chiến đấu lại được với bọn quái vật này hay không đây thầy ok cảm ơn vô rất nhiều nha còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha bye bye tạm biệt mọi người bye. yeah tôi mới vừa thấy gì đó ơi sao vậy xíu đó vậy mình để tôi với về về về về về về sam về dạ, sam về dạ, sam ok đi vô đi vô vô cột gì vô vô thang máy đi vô thang máy ok rồi đi về thôi let's go